được những cổ phiếu tốt nhất để mà bắt đầu tìm hiểu rồi bắt đầu mua bán cổ phiếu này nọ đúng không và có những giai đoạn bạn không thể tự mình gọi là tìm ra được cái cổ phiếu mà đủ những cái tiêu chuẩn mà mình kỳ vọng thế là mình hay đi hỏi người này hỏi bạn bè bắt đầu hỏi môi giới hỏi những người hỗ trợ xem là lên rút chứng khoán hỏi phí hàng xem là có mã nào ngon kiểu kiểu vậy đúng không và đã bao nhiêu lần bạn lỗ đã bao nhiêu lần bạn lỗ vì những cái cổ phiếu như vậy rồi có những lúc bạn sử dụng những cái công cụ lọc cổ phiếu từ những cái trang khác từ những cái diễn đàn khác hay từ những cái công ty chứng khoán bạn bấm lọc lọc các chỉ số xong rồi à, bạn chọn cổ phiếu bạn xem một hồi bạn cũng lỗ à, vậy tại sao những cái bộ lọc cổ phiếu hiện tại nó không hiệu quả tại sao theo như là để về ý ấy, phần lớn những nhà đầu tư cá nhân đang sử dụng bộ lọc và những bộ lọc đó hầu hết là đều dựa trên phân tích kỹ thuật phân tích kỹ thuật là gì là những cái dựa vào những cái chỉ báo indicator đó tạo ra từ giá và khối lượng à, đó và các phần mềm xây dựng rất là phần mềm hỗ trợ về bộ lọc đầy trên thị trường luôn và những cái website của những cái đơn vị chứng khoán hay công ty chứng khoán cũng đầy những cái kiểu đó nhưng mà phần lớn nó đều trên giá và khối lượng và bản chất của những cái này là sao bản chất của những này là khi mà nó tăng trong một giai đoạn nào đó với một cái khối lượng nào đó thì là nó thường là họ sẽ tính bình quân với cái giai đoạn trước đó bình quân 10 phiên bình quân 20 phiên bình quân 30 phiên hay bình quân 50 phiên gì đó xong rồi tức là cái đó là họ tính dựa trên cái xu hướng dòng tiền nó có vào cái cổ phiếu đó hay không nếu mà bạn không tin bạn hãy thử kiểm tra lại xem đa phần nó là như vậy đa phần là như vậy và nếu mà mình từng dùng chỉ báo kỹ thuật để mình mua bán cổ phiếu thì nó sẽ bị một cái đó là khi mà bất ngờ nó ra một cái thông tin gì đó tiêu cực về kết quả kinh doanh hay là như thế nào đó thì giá cổ phiếu nó sẽ rơi liên tục bất chấp ngày hôm qua đồ thị kỹ thuật nó là gì chart nó đẹp như nào nhưng nó cũng sẽ rơi nó có ý nghĩa gì nó cái ý nghĩa gì thì đó là cái ý nghĩa của nó là vì nó không có một cái nền tảng tốt ha nó không có tức là thường á những cái những cái người đầu tư lâu năm á, đều hiểu là có ba cái yếu tố để tạo nên sự thành công của một cổ phiếu ha đó đầu tiên là chất lượng này xong rồi đến giá trị và đến động lực động lực động lực tăng giá của nó gọi tức là chất lượng là quality đó giá trị của cái công ty là value xong rồi mới tới động lực là momentum tức là sao tức là những cái từ nãy đến giờ mà chia sẻ bạn á bạn có thể thấy là tính toán này nọ dòng tiền vào này nọ volume nhiều khối lượng nhiều này nọ nó mới là momentum thôi nó mới là động lực gọi là để đẩy giá cổ phiếu nó tăng thôi nhưng mà nếu nó không có hai cái kia ấy, thì nó sẽ dễ bị rớt giống vậy đó sai phát là rớt đùng một cái có cái tin nhìn cái là rất cái đùng một cái không cần biết trước đó trả chiếc nó như thế nào tất cả mọi thứ không cần biết trước đó nó như thế nào và một số người có thể họ tính thêm yếu tố tăng trưởng nữa nhưng mà tăng trưởng có thể gộp vào luôn giá trị của cổ phiếu cũng được ha rồi công thức ở đây là mình phải tìm ra cổ phiếu nào có ít nhất là hai trên ba yếu tố đó nếu mà có chất lượng có giá trị hoặc là có giá trị có momentum hoặc là có chất lượng có momentum tùy nhưng mà phải đủ ít nhất là hai ba yếu tố đó thì khả năng nó tăng nó mới bền vững ha à, khả năng nó tăng nó mới bền vững vậy có những cái bẫy nào nếu mà mình gọi là mình lọc cổ phiếu đầu tiên đó là bẫy kỹ thuật bẫy kỹ thuật là như nãy hoàng vừa mới chia sẻ với bạn đó tức là tính những cái uh, tính những cái gọi là giá khối lượng đồ này nọ momentum nó tốt nhưng mà cái gọi là cái quality của nó cái chất lượng của cổ phiếu thì giảm cổ phiếu rất là tầm bậy tầm bạ cổ phiếu gọi là mấy ngàn một hai ngàn gì đó hay là cái giá trị của nó thấp giá thị trường nó còn cao hơn giá trị thực giá trị của nó là đến từ cái nội tại công ty tình hình kết quả làm ăn đó đầu tiên là như vậy và thường đây là những cái cổ phiếu nào thường đó là những cái cổ phiếu mà cổ phiếu penny cổ phiếu mà hay xuất hiện trên sàn upcom á kết quả kinh doanh thì kém nợ vay thì nhiều nhưng mà được đồn thổi được tin tức đủ mọi thứ đồ thị kỹ thuật lúc nào cũng đẹp nhưng mà thực tế là giá giá có thể rớt bất kỳ lúc nào à, đây là bạn phải nhớ ba yếu tố mà gọi là chất lượng của cổ phiếu này rồi giá trị của nó này rồi mới tới cái momentum là cái cuối cùng là cái động lực để nó tăng nhưng mà cái này thì thường hay bị làm nhất hay bị điều chỉnh giá khối lượng mua qua bán lại làm chạc đồ này nọ các thứ cái bẫy số 2 đó là cái bẫy về giá trị tức là nhá cổ phiếu của bạn có thể có giá trị cao tức là định giá hấp dẫn này P trên E, P trên B rồi tất cả mọi yếu tố nó đều tốt hết nhưng mà cái quality của nó mấy cái momentum của nó thì thấp tức momentum tức là nó không có đà để nó chạy quality của nó chất lượng của nó thì bây giờ hết rồi nó giá trị cao quá rồi những cổ phiếu này nó sẽ có thể nó sẽ không bao giờ nó tăng nổi ha à, đó là cái bẫy số 2 cái bẫy số 3 nó là gọi là cái bẫy về chất lượng nó giống kiểu là những ngôi sao hết thời ấy. những cái mà khi mà chọn cổ phiếu ai bảo là đừng bao giờ chọn những ông đó chọn thì đừng bao giờ chọn những ông mà trên đỉnh rồi tại vì những ông trên đỉnh rồi nó rất khó để nó tăng vọt được tiếp đó những cái ông trên đỉnh là những cái ông mà chất lượng cực kỳ cao như là Vinamilk này ri này hay gas này là những cái ông mà gọi là trên đỉnh rồi đó những cái ông là quality gọi là chất lượng khỏi bàn luôn vip các chỉ số ngon lành luôn nhưng mà giá thì cao quá rồi value của nó value của nó thấp giá tức là cái cái gọi là cái khả năng tăng giá của nó là rất là thấp và momentum của nó thì cũng chưa chắc là đã có xuất hiện à đó là cái bẫy về chất lượng và riêng đối với những cổ phiếu nào mà chẳng có ba cái yếu tố chẳng có một trong ba cái yếu tố hay là không đủ hai trên ba yếu tố này thì mình phải tránh xa ra nếu mà mình không muốn gọi là chạt các thứ đẹp nhưng mà vào cái là lỗ vào cái là lỗ à, đó thường á khi mà mình đánh giá momentum á đánh giá cái động lực của nó thì nó có thể gồm nhiều yếu tố hơn không hẳn chỉ là giá và khối lượng mình có còn có thể đánh giá nó là nó có cái kết quả kinh doanh vượt trội không cái gọi là cái tình hình làm ăn của nó có tốt hẳn lên không hay là có cái gì đó gọi là con con tức là nó có thể một phần đến từ những cái yếu tố phân tích cơ bản nó có thể đến một phần từ những yếu tố phân tích cơ bản nên bạn nhớ nhé khi mà mình xem một cái bộ lọc ngoài thị trường hay khi mình tự lọc cổ phiếu mình phải nhớ yếu tố kỹ thuật nó chỉ là một phần thôi nó còn có một phần là từ giá trị cổ phiếu nữa rồi từ cái gọi là chất lượng của cổ phiếu đó nữa chất lượng cổ phiếu nó có tốt không giá trị nó còn có thể tăng được nữa hay không đó xong rồi mới tới động lực của nó động lực của nó có thể giá khối lượng dùng các mô hình phân tích kỹ thuật để xem nhưng mà cũng có thể là những cái yếu tố cơ bản cái yếu tố nào nổi trội hay không ok đó là công thức lọc cổ phiếu theo Warren Buffett ok rồi tức là mình sẽ không có gì phải tranh luận khi mà mình bảo rằng ông Warren Buffett là cái nhà đầu tư vĩ đại nhất rồi đúng không ông tạo ra cái lợi nhuận trung bình là khoảng 20,8 phần trăm một năm trong hơn 52 năm ok trong hơn 52 năm tức là ừ, gọi là hơn một nửa cuộc đời một con người luôn và thành quả của ông thì tốt hơn gấp 150 lần thị trường chung rồi nên à, nhưng mà cái bí quyết của ông lúc nào ông chỉ bảo là uh, số 1 là không được để mất tiền số 2 là xem lại nguyên tắc số 1 đúng không hoặc là ông thì bảo là tôi đơn giản là đầu tư những công ty tuyệt vời ông không bao giờ ông gọi là nói chính xác những cái cách mà ông áp dụng để ông chọn cổ phiếu nhưng mà nhưng mà luôn luôn có bí mật luôn luôn có bí mật được bật mí những cái phát biểu của ông trong cái đại hội thường niên của Berkshire Hathaway ấy, nó hé lộ rất nhiều điều nó cho mình biết rất nhiều thứ và một ông gọi là ông Robert Astor ông tổng hợp lại thành một cái chiến lược chọn công ty dựa trên những cái phát biểu của ông Warren Buffett trong cái quyển là Warren Buffett Way và cái cách chọn cổ phiếu đó được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa hai công thức của hai người rất là nổi tiếng một là ông Ben Graham hai là ông Philip Fisher ok cái bộ lọc này hiệu quả ra sao cái cái bộ lọc này á người ta test trong giai đoạn từ năm 2012 2017 uh, mang lại 14,3% tại thị trường Mỹ và 11,7% tại thị trường Anh ok với một cái giả định rằng là họ chọn tối đa 20 cổ phiếu với tỷ trọng bằng nhau và được điều chỉnh hàng quý đó tức là mỗi quý là họ lặp lại họ điều chỉnh lại họ mua cổ phiếu lại <clears throat> nhưng nhưng bạn phải hết sức cẩn thận ha những cái kết quả đạt được trong quá khứ không nói lên là nó chắc chắn nó sẽ đạt được kết quả trong tương lai nên mình làm mọi thứ mình phải hết sức cẩn thận và hãy chọn cổ phiếu một cách bình tĩnh nó chỉ như là một cái bộ lọc đầu tiên để đưa cho bạn những cổ phiếu tiềm năng thôi không nên sử dụng nó gọi là cứ gọi là cứ ok tôi ráp vào tôi sẽ mua ngay lập tức hãy cẩn thận hãy hết sức cẩn thận với tiền của mình ok rồi trước khi lọc cái bộ lọc này bạn cần có một số thông tin sau đây như kiểu là vốn hóa thị trường này operation income này của gọi là lợi nhuận trước thuế nhớ nhé bạn sẽ cần phải nhớ một số cái thuật ngữ để mà hãy lấy giấy bút và nốt lại còn không thì dừng video và bắt đầu nốt lại vốn hóa thị tất cả những thông tin này là để bạn cần phải có thông tin của toàn bộ các cổ phiếu trên thị trường Việt Nam ha vốn hóa thị trường này thứ hai là operation operating income là lợi nhuận trước thuế 5 năm gần nhất lợi nhuận trước thuế 5 năm gần nhất operating income rồi operating số 3 operating income margin là biên lợi nhuận hệ số biên lợi nhuận của lợi nhuận trước thuế đó thêm cái chữ margin nó là cái hệ số biên hệ số biên này nó cho mình biết một đồng doanh thu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi tức là một đồng doanh thu sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước khi trừ đi thuế và lãi đó là operating income margin hệ số biên lợi nhuận hoạt động cái hệ số biên lợi nhuận hoạt động cao có nghĩa là quản lý chi phí có hiệu quả có nghĩa là doanh thu tăng nhanh hơn chi phí doanh thu tăng chi phí tăng doanh thu tăng chi phí tăng nhưng mà doanh thu luôn tăng nhanh hơn chi phí và có lời ha đó tiếp số 4 ROE 2 năm gần nhất số 5 net income margin biên lợi nhuận dòng cái operating income là lợi nhuận trước thuế là lợi nhuận hoạt động operating là điều hành kinh doanh đó income là lợi nhuận trước thuế còn net income margin là biên lợi nhuận dòng net income là lợi nhuận dòng ha net income margin là biên lợi nhuận dòng rồi tiếp một cái số 6 tỷ lệ P trên FCF à, P là price là giá ha là giá cổ phiếu FCF là free cash flow có nghĩa là gì free cash flow là một cái thước đo về tài chính nó cho mình biết hoạt nó cho thấy cái hoạt động hiệu quả của một doanh nghiệp bằng cái cách là mình nhìn vào cái dòng tiền mặt của nó nhá tiền mặt là một giống như kiểu nó là máu của doanh nghiệp vậy mình sẽ nhìn xem là doanh nghiệp thông qua hoạt động sản xuất của mình trừ đi tiêu hao tài sản thì còn bao nhiêu tiền mặt nói một cách dễ hiểu hơn là free cash flow nó là cái số tiền còn lại sau khi doanh nghiệp thanh toán hết các khoản phí à, free cash flow tức là dòng tiền tự do đó. số tiền còn lại sau khi thanh toán hết các khoản phí ok rồi bây giờ bắt đầu nào bắt đầu nhá à, các chỉ các chỉ tiêu cụ thể của nó như sau mình sẽ có 6 cái số 1 vốn hóa thị trường lớn hơn 500 triệu đô đấy là đối với chứng khoán quốc tế thì ở chứng khoán Việt Nam thì mình có thể giảm cái này xuống giảm cái này xuống thành vốn hóa chỉ lựa những công ty vốn hóa khoảng từ hơn 50 triệu đô trở lên thôi ok số 2 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dương có nghĩa là à, operating income lớn hơn không trong 5 năm liên tục nhớ nhá bước đầu tiên là bạn chọn vốn hóa thị trường lớn bước số 2 là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là phải dương trong 5 năm liên tục nếu mà nó gọi là nó có năm nào nó nó lỗ là bỏ qua ha và mình phải áp dụng nó cho gọi là lũy kế trong 12 tháng gần nhất và trong 5 năm tài chính gần nhất nghĩa là nhé cái ờ, lợi nhuận hoạt động kinh doanh của 5 năm 5 5 năm nơi gì ví dụ đây là năm thứ nhất năm thứ hai năm thứ ba năm thứ tư năm thứ năm năm thứ nhất là ví dụ như năm bây giờ năm 2020 thì năm thứ nhất là năm 2019 18 17 16 15 đó 15 cũng phải lớn hơn không 16 cũng phải lớn không 17 cũng phải lớn không 18 phải lớn không 19 phải lớn không là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 5 năm đó phải lớn hơn không ha và lợi nhuận kinh doanh lũy kế 12 tháng gần nhất tức là 20 và 19 là phải lớn hơn không đó bạn hiểu không đó ok tiếp nếu mà trong cái trường hợp mà cái vừa rồi bạn chưa hiểu á thì mình có thể thay cái operating income đó bằng EBIT EBIT tiếng Anh là earning before interest and tax có nghĩa là lợi nhuận trước lãi vay và thuế à, tức là mình lấy cái lợi nhuận trước khi trừ đi lãi vay và thuế nó phải dương và mình ráp vào cái bên trên mình thay cái operating income bằng cái EBIT này là lợi nhuận trước lãi vay và thuế đó ha đó và nó cũng phải dương trong 5 năm liên tục và lũy kế trong 12 tháng gần nhất cũng phải dương 12 tháng gần nhất liên tục tính là cái thời điểm mình kiểm tra ừ, tính là thời điểm mình kiểm tra là nó phải dương <coughs> mình số 3 ROE của nó return on equity của nó phải hơn 15% trong 2 năm và lũy kế 12 tháng cũng phải lớn hơn 15 phần trăm tức là một này ROE lũy kế 12 tháng là phải lớn hơn 15 phần trăm này số 2 ROE ví dụ như đây là 20 50 ROE năm 2019 e phải lớn hơn 15 phần trăm ROE năm 2018 phải lớn hơn 15 phần trăm ví dụ vậy ha số 4 tỷ lệ P trên FCF FCF là cái free cash flow hồi nãy đó ha tức là giá chia cho FCF đó trong top 30% thấp nhất toàn thị trường tức là mình cứ lọc tuần tự tuần tự bước số 3 xong rồi mình còn bao nhiêu mình mới lọc bước số 4 cái đối với cái chỉ tiêu này á mình lấy FCFP trên FCF của tất cả các cổ phiếu trên thị trường Việt Nam sau đó mình loại bỏ những cái cổ phiếu mà cái cash flow cái dòng tiền của nó âm rồi mình sắp xếp theo thứ tự tăng dần 1 2 3 4 5 6 mình sắp xếp thứ tăng dần xong rồi mình chọn ra 30 phần trăm những cái thấp nhất à, mình sắp xếp thứ tăng dần của cái tỷ lệ đó xong rồi mình chọn 30 phần trăm cái thằng thấp nhất chọn ví dụ như mình có 100 thì mình chọn 30 thằng nếu mà mình lọc ra à. cái tỷ lệ P trên FCF này nó càng thấp thì nó càng thể hiện cái cổ phiếu đó được định giá hấp dẫn ok rồi số 5 này số 5 là operating income margin lớn hơn operating income margin median có nghĩa là cái gọi là cái operating income margin đó cái biên mà lợi nhuận kinh doanh đó nó lớn hơn trung bình của cái nhóm đó à, tức là mình lấy ra một nửa cái công ty mà có cái operating income margin lớn hơn trung bình của cái nhóm đó ví dụ như trung bình nãy mình chọn được là ba nãy mình chọn được là khoảng 50 đi thì trung bình của nhóm 50 này là bao nhiêu xong rồi mình lấy ra một nửa danh sách một nửa mà lớn hơn cái trung bình của cái nhóm này đó còn cái operating income margin bạn thắc mắc nó tính sao nó tính bằng cái lợi nhuận trước thuế chia cho doanh thu trong cái kỳ tương ứng mà mình tính à, nó lấy bằng lợi nhuận trước thuế chia cho doanh thu trong cái kỳ tương ứng mà mình tính mình đang ở kỳ nào mình lấy lợi nhuận trước thuế mình chia cho doanh thu tương ứng trong cái kỳ đó là mình sẽ ra cái lợi nhuận biên cái lợi nhuận biên đó mình kiểm tra xem trung bình của cái nhóm mình đang tính nó là bao nhiêu rồi mình lấy 50 những cái công ty mà nó gọi là có cái biên lợi nhuận này lớn hơn trung bình đó ok ok rồi nếu mà những cái này mình chưa nghe kịp mình chưa nghe kịp thì mình pause lại rồi mình ghi rồi mình tiếp ha số 6 net income margin lớn hơn net income margin median có nghĩa là mình cũng lấy y chang như vậy một nửa cái biên lợi nhuận sau thuế tốt nhất từ cái danh sách mà số 5 á cái số 5 mình ra ví dụ như nãy là 50 mình lấy ra được 25 thằng rồi đúng không hay là nãy là 100 mình lấy được 50 thằng thì bây giờ từ 50 thằng này mình lại xem là cái net income margin nó cái gọi là cái gì ta cái net income là cái lợi nhuận cuối cùng á lợi nhuận dòng á biên lợi nhuận dòng cuối cùng của cái nhóm này trung bình cái nhóm này là bao nhiêu rồi mình lấy biên lợi nhuận dòng của một nửa cái lớn nhất trong đó à ý tưởng là mình chọn ra cuối cùng là ví dụ như khoảng 50 cổ phiếu là tới cái bước số 6 này là có cái P trên F CF thấp nhất à, vậy mình sau khi mình làm như vậy nói thì rất là nhanh như vậy nhưng mà mình lọc mình sẽ rất là lâu ok mình lọc mình lọc mình bạn sẽ phải tính từng công ty từng công ty một ngồi dò chắc cũng mất cả buổi nhưng mà dò xong rồi mình làm gì làm gì với gọi là với cái, cái danh sách này bây giờ Hoàng muốn bạn phải nhớ một điều cực kỳ quan trọng ha trước khi mình sử dụng cái danh sách này nó là cái danh sách được chọn theo những cái chỉ tiêu định lượng và những cái cổ phiếu này nó có vẻ như là nó sẽ có chất lượng tốt và nó đang được định giá hấp dẫn dựa trên cái so sánh cái tỷ lệ giá trên dòng tiền á P trên FCF á nhưng mà mình chưa nên mua ngay lập tức những cổ phiếu này ví dụ như mình đang ở cái chu kỳ xấu đang ở lúc thị trường đau xuống mà mình lao vào mình mua nó giảm xuống mình có chịu được lỗ không bạn hiểu ý là nói đúng không mình chọn xong rồi mình phải xem mình đang đứng ở cái giai đoạn thị trường nào rồi cái giai đoạn thị trường nó là tốt hay không tốt rồi mình nhìn vào cái chart cổ phiếu đó nó đang như thế nào nó đang tốt hay không tốt tiếp theo đó mình tìm hiểu các hoạt động kinh doanh của công ty đó đánh giá lợi thế cạnh tranh của nó rồi ban lãnh đạo công ty đó rồi cái triển vọng cái ngành nghề công ty đó nó đang như thế nào à, mình phải đánh giá rất nhiều yếu tố cái chọn này chỉ là cái cơ bản ban đầu thôi vì nếu mà bạn chọn xong bạn mua liền là hỏng chọn xong mình phải đánh giá lại một loại nhưng mà nó đã giúp mình loại đi rất nhiều rồi ok một chủ đề nó khá là thú vị nhưng mà nó cũng rất là đau đầu đó là cách định giá cổ phiếu theo công thức của Benjamin Graham ok à, trong video này Hải sẽ chia sẻ với bạn về công thức định giá cổ phiếu của ông và những cái ý nghĩa đằng sau đó rồi cách điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với thị trường Việt Nam ha à. ờ, nhưng mà trước và khi vào đó bạn đã từng nghe tới câu là định giá nó là một nghệ thuật chưa nó cũng giống như là ví dụ bạn đưa cho năm ông họa sĩ cùng một bộ bút vẽ cùng một bộ màu và bảo ông cùng vẽ về một chủ đề nhưng mà chắc chắn năm ông sẽ là năm cái bức tranh hoàn toàn khác nhau cổ phiếu nó cũng giống như vậy định giá cổ phiếu nó cũng y chang như vậy những công cụ những mô hình rồi dữ liệu tất cả nó là những yếu tố định lượng được cũng giống như bút màu bút rồi màu vẽ đúng không nhưng mà cuối cùng cái bức tranh của mỗi người sẽ luôn luôn khác nhau cái kết quả định giá của mỗi người sẽ luôn luôn khác nhau nên có một điều đầu tiên đó là định giá cổ phiếu là một nghệ thuật khi mà bạn định giá một cổ phiếu bạn đặt tất cả những con số những dữ liệu những mô hình tất cả mọi thứ mà bạn có được về cái doanh nghiệp đó cả trong quá khứ cả trong tương lai và xong rồi bạn vẽ lên một cái bức tranh của riêng mình về cái doanh nghiệp đó đúng không trong cái bức tranh đó thì nó mang đậm cái tính cách cá nhân của bạn những cái giả định những cái ý nghĩ chủ quan của bạn về cái doanh nghiệp đó và cuối cùng mình đặt cái bức tranh của mình vào một cái tổng thể và mình sẽ rút ra được một cái gọi là giá trị của doanh nghiệp nó là bao nhiêu ha giống như nói một cách khác định giá cổ phiếu sẽ bằng những con số trong quá khứ và hiện tại cộng với những giả định trong tương lai để mình lấy ra giá cổ phiếu của nó cuối cùng là bao nhiêu có một cái đầu tiên đó là hầu hết mọi người thường hay mắc một cái sai lầm là đó là đưa ra một cái con số chính xác cho giá trị của một cổ phiếu tại vì sao tại vì vốn dĩ là nó không có một con số chính xác mà giá trị cổ phiếu nó sẽ dao động nó sẽ dao động ok cái điều đặc biệt mà hoàng muốn lưu ý với bạn số 2 đó là giá trị cổ phiếu không phải là một con số mà là một khoản giá trị à nó tức là trong những cái ví dụ mà hoàng sẽ chia sẻ trong cái video này á bạn có một điều bạn rất quan trọng mà bạn cần phải ghi nhớ đó là giá trị cổ phiếu sẽ thay đổi theo từng kịch bản và giả định cái tương lai mà mình đưa vào kịch bản tốt như thế nào thì thường á thay vì mình đặt cái quyết định đầu tư của mình vào chỉ một cái con số thôi thì mình cần biết gọi là mình cần phải tinh chỉnh nó bằng cách đặt cái quyết định đầu tư của mình vào một cái khoảng giá trị mà mình cho là nó chấp nhận được bạn sẽ chắc chắn là thường á, kịch bản mình làm nó nên luôn theo ba hướng thứ nhất là tích cực thứ hai là tiêu cực và thứ ba là cái hướng mà chấp nhận được mình kỳ vọng đó và khi đó cái giá trị thực của cổ phiếu nó sẽ nằm đâu đó trong cái khoảng mà mình đặt ra và mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn nhiều cái cơ hội mua cổ phiếu hơn hơn là mình đặt cứng một con số ok rồi um, bây giờ sử dụng cái công thức của Benjamin Graham để định giá cổ phiếu làm sao thì cái công thức này được ông viết trong cái quyển mà uh, nhà đầu tư thông minh của ông và nó cực kỳ đơn giản Hoàng có xe lại cái phần tính toán trong cái link tải cái file Excel ở dưới ha nếu mà bạn xem video bạn không hiểu đó nó cũng gọi là nó sẽ giúp mình loại bỏ đi được nhiều cái rủi ro trong quá trình đầu tư của mình đầu tiên mình sẽ đi vào cái công thức nguyên bản trước cái công thức nguyên bản trước công thức đó là V giá trị cổ phiếu đó sẽ bằng EPS nhân với mở ngoặc 8.5 cộng 2G thì V là giá trị cổ phiếu rồi EPS là earning per share là ở đây ông tính là thu nhập trên một cổ phiếu sau lũy kế 12 tháng gần nhất tức là lũy kế 12 tháng gần nhất tiếp 8.5 là cái tỷ lệ P trên E ước tính của một cổ phiếu có cái tốc độ tăng trưởng thu nhập là 0% đó tức là ông gọi là ông ước tính P trên E nó là với cái cổ phiếu đó nó là tăng trưởng 0% thì P trên E của nó là 8.5 G là cái tỷ lệ tăng trưởng kép bình quân trong 7 đến 10 năm tới mà mình ước lượng. Nhưng sau đó ông cải tiến công thức này. Ông thêm một cái gọi là tỷ suất thu hồi vốn vào required rate of return thì lúc này cái công thức của ông sẽ như sau. Vẫn là V bằng EPS nhân với mở ngoặc 8.5 cộng 2G đóng ngoặc nhưng mà lúc này mình nhân với thêm 4.4 chia y nữa thế này lòi thêm ra hai cái 4.4 với y vậy 4.4 là cái gì 4.4 là cái mức tỷ suất thu hồi vốn tối thiểu hay hay là gọi là lãi suất phi rủi ro đó và bạn nghe bạn sẽ thấy trời ông này ông từ bao nhiêu năm rồi bây giờ mình nói lại ông thì làm sao mà nó phù hợp với thị trường Việt Nam đúng không trong đó hàng sẽ chia sẻ bạn cách điều chỉnh nó phù hợp với thị trường Việt Nam ở cái thời điểm mà năm 1962 á, khi mà ông Ben Graham ông công bố công thức này á cái lãi suất phi rủi ro của Mỹ á, là nó rớt vào khoảng 4.4 phần trăm là vì nó tương đương với cái trái phiếu xếp hạng A3A mà kỳ hạn 20 năm tức là cái này trái phiếu lại phải nói tới cái trái phiếu xếp hạng AA này kỳ hạn 20 năm này và nó là những cái đất nước khác nhau sẽ có cái xếp hạng trái phiếu khác nhau như Mỹ là top đầu thì nó là 3A còn Việt Nam thì như theo hẳn nhớ đâu đó là A trừ hay là B gì chứ không được là A đâu cái xếp hạng này á là dựa trên cái gọi là cái khả năng kinh doanh khả năng kinh tế và cái nguồn tiền của cái đất nước đó nó nhiều yếu tố lắm nên um, <clears throat> cái, bây giờ quay lại cái câu quay lại câu chuyện của mình ống điều chỉnh công thức ống thêm cái biến số y là cái lãi suất phi rủi ro kỳ hạn 20 năm vào nhưng mà ở Việt Nam này ở Việt Nam này thì không có cái gọi là kỳ hạn 20 năm không có lãi suất kỳ hạn 20 năm nên mình sẽ thay bằng cái trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm và cộng thêm 0.5 phần trăm vào à bây giờ bắt đầu mình mới điều chỉnh một tí này bắt đầu điều chỉnh một tí đầu tiên là mình điều chỉnh cái EPS trong cái công thức của ông Ben Graham để mà mình áp dụng cái công thức này một cách chính xác nhất thì mình phải lấy một cái gọi là normalize EPS tức là EPS qua điều chỉnh để sao để mình loại những cái khoản thu bất thường đi à, ví dụ như công ty làm ăn không tốt đùng phát thanh lý máy móc hay là đùng phát bán miếng đất thế là EPS tự nhiên nó cao lên mình phải loại hết những cái đó để mình gọi là nhìn ra được cái EPS chuẩn của công ty trong năm 10 năm trước ha bạn hiểu chỗ này ý mà nói không tức là mình điều chỉnh cái EPS mình trong khoảng 5 đến 10 năm trước của cái công ty đó mình cắt hết toàn bộ những cái gọi là cái thu nhập bất thường đi để mình ra cái EPS cuối cùng nó không bị gọi là nó không bị sai lệch đó vì sao vì nếu mà mình chỉ lấy những cái EPS đơn thuần á mình sẽ dễ bị dính vào những cái bẫy mà lãnh đạo doanh nghiệp tạo ra ví dụ như là họ sẽ gọi là sao ta họ sẽ trong những cái trường hợp mà lợi nhuận của doanh nghiệp biến động nhiều á thì họ có thể là tăng giảm các chỉ số nói chung là họ có rất nhiều cách để điều chỉnh cái số EPS đó nên mình cần nhìn diễn biến của cái EPS trong khoảng 5 đến 10 năm <coughs> trong khoảng 5 10, 10 năm xong rồi mình xem nó có đoạn nào bất thường không mình soi vào đó mình chỉnh cái bất thường đó để cho nó bình thường lại mình loại đi những cái thu nhập bất thường vào à và nếu mà mình không chắc thì mình có thể giảm cái EPS đó 10 15 phần trăm để nó đảm bảo an toàn ok tiếp tới cái điều chỉnh tiếp theo đó là điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng tức là một cái hạn chế trong cái công thức của ông Graham á, là cái tỷ lệ tăng trưởng nó chiếm cái tỷ lệ lớn quá trong cái giá trị của doanh nghiệp mà ở Việt Nam thì bây giờ tăng trưởng đâu cũng được như vậy nữa à, ví dụ ví dụ nếu mà cái doanh nghiệp kỳ vọng tăng trưởng 10 phần trăm một năm trong vòng 5 năm tới nếu mà nhân với hệ số P trên E nó sẽ ra là khoảng 28x luôn tức là 28 nhân với cái số đó là nó cực kỳ nhiều tức là 8 cộng 2 nhân với x 8 cộng 2 nhân với 10 tức là nó ra rất là lớn nên là hiện tại thì không không có thể nào làm được kiểu đó nên mình tư thêm hai cái điều chỉnh về công thức của ông Graham như sau tức là đặt P trên E cơ bản là 7 đối với doanh nghiệp có mức tăng trưởng là 0% chứ không đặt là 8.5 như của ông ha đó tiếp theo là mình áp dụng hệ số là 1x thay vì 2x tức là tăng trưởng gọi là mặc định là tăng trưởng từ từ từ lên lúc đó cái công thức của mình nó sẽ bằng V bằng EPS điều chỉnh nhân với mở ngoặc 7 cộng G nhân 4.4 chia cho y à đối với cái tỷ lệ tăng trưởng cái tỷ lệ tăng trưởng mình có thể từ sử dụng cái tỷ lệ tăng trưởng mà những công ty chứng khoán ước lượng tức là đây là đang giải thích cho bạn để hiểu cái tỷ lệ tăng trưởng hay là những yếu tố khác để mình ứng dụng sao cho nó hợp lý nhất và nhưng mà mình cũng nên đánh giá cái tỷ lệ tăng trưởng đó ở ờ, trong cái quá khứ tức là mình xem nó có cái khoản thu nhập bất thường hay là pha loãng cổ phiếu gì không một chu kỳ doanh nghiệp của Việt Nam nó thường là khoảng 7 năm do đó nếu mà cái EPS cổ phiếu đã tăng trưởng bình quân 20 đến 25 phần trăm trong 3 năm năm gần nhất thì bây giờ tốc độ tăng trưởng bình quân của nó có khi chỉ còn khoảng 80 phần trăm thôi trong 5 năm tiếp theo chứ không thể nào nó lại 20 25 phần trăm được nữa đó nếu mà những công ty chứng khoán mà vẫn ước lượng là nó sẽ tăng 20 25 phần trăm trong 5 năm tới trong khi 5 năm trước nó đã tăng như vậy rồi thì mình nên chỉnh lại theo cái của mình à. rồi cái đặc biệt nữa là cái lãi suất phi rủi ro cái điểm cực kỳ hay trong cái công thức của ông Ben Graham này là ông đưa vào cái lãi suất phi rủi ro là y tính bằng phần trăm á, theo như công thức này mình có thể thấy là cái giá trị cổ phiếu nó tỷ lệ nghịch với cái lãi suất tức là hiểu đơn giản hơn là sao đơn giản hơn là lãi suất chính phủ tăng thì giá trị doanh nghiệp tăng à nên mà trong thực tế mình sẽ sử dụng cái lãi suất phi rủi ro này như thế nào tức là lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ vọng 1 đến 2 năm tới ví dụ ví dụ ha nếu mà lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm hiện tại là 5% mình đánh giá mức lãi suất nó đang là đáy rồi và những yếu tố cho thấy là nó sẽ có thể tăng thêm khoảng 1 2% trong gọi là một vài năm tới thì lúc đó mình sẽ cập nhật công thức như sau tức là y của mình sẽ bằng 5% là lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đó à, khi bạn xem cái video này ở bất kỳ thời điểm nào bạn chỉ việc lên mạng bật sợ lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm hiện tại đang là bao nhiêu để mình đổi con số y này ha mình cộng thêm 0,5% nếu để mình điều chỉnh cho cái 20 năm tại vì cái công thức của ông là ông lấy cái lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm còn mình mình không có thì mình chỉ cộng thêm 5 phần trăm để mình điều chỉnh và nếu mà mình thấy năm 10 năm tới nó tốt thì mình cộng thêm một phần trăm nữa còn nếu mình thấy nó không tốt thì mình giảm một phần trăm à, nếu ở trong trường hợp mình cộng một phần trăm cuối cùng cái y của mình nó sẽ bằng 6,5 phần trăm ok đó vừa rồi là toàn bộ công thức và nếu mà bạn thấy nó chưa hiểu lắm thì hãy tải cái file ở dưới về xem ok rồi xin chào và bạn thấy video hữu ích hãy comment xanh và giúp hải chia sẻ nó và muốn làm chủ đề gì hãy comment dưới xin chào hẹn gặp lại